Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Và ngày hôm nay thì chúng ta có một cái background cũng như là một người khá lạ ở trên kênh của mình Và hôm trước thì mình có đăng là chúng ta sẽ có một cái chuyên mục mới đó là đi phỏng vấn những người siêu tập nước hoa Nhưng mà theo cái brand, theo cái line và những cái thương hiệu rất là nổi tiếng Và ngày hôm nay thì mình có Phúc, anh em mình hay gọi Phúc là Phúc Deep Tích ở ờ. <laughs> Hà Nội Tại vì Phúc có một gia sản về nước hoa của nhà Diptyque rất rất là khủng khiếp và ngoài cùng nhau tìm hiểu xem là nhân vật ở đây ngoài tên là Phúc ra thì còn những cái điều gì đặc biệt nhá <laughs> chào các bạn chia sẻ đi em à, mình à, trước hết thì mình xin giới thiệu mình là Phúc à, mình là một người siêu tầm nước hoa bao năm à, cũng phải 4 năm rồi ạ lâu thế thì cũng từ đợt anh em bắt đầu gặp nhau từ đợt anh em bắt đầu gặp nhau đúng rồi mình bắt đầu gặp anh Kiên từ năm 2018 thì cũng là lúc mà mình bắt đầu siêu tầm nước hoa luôn à, và sau 4 năm siêu tầm thì mình đã có một bộ siêu tập cũng khá là lớn và đặc biệt là mình rất thích các mùi hương của Diptyque nên là mình đã quyết định siêu tập hình à, như anh là em mình bộ. quen nhau <laughs> để trước khi cả trước khi anh anh ờ, làm youtube đúng không? Oh, vâng, đúng rồi. mãi sao về sau thực ra thì mình với cả phúc quen nhau lâu và cũng chơi trong một cái hội nhóm và ờ, cũng những cái sản phẩm trong những cái lít nước hoa mùa đông hay là mùa hè mọi năm thì cũng đều tham khảo qua những anh em là có khá là nhiều chai mượn của Phúc đây <laughs> Đấy, đặc biệt là mấy chai mà các ông xem về Tam Đảo và Đồ Sơn, chai vuông vintage ấy là toàn bộ tôi mượn của Phúc Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau à, tìm hiểu sâu xa hơn một tí về một người đam mê mùi hương và đam mê một cái brand, một cái thương hiệu là Deep Tích thì ngoài cái vấn đề về mùi ra thì còn có những cái câu chuyện gì xung quanh hay không thì đâu nhau bắt đầu nhá cái câu hỏi đầu tiên mà anh muốn đưa ra cho Phúc ở đây đó vâng. là tại sao có rất nhiều thương hiệu nước hoa mà em lại lựa chọn Diptyque là một cái thương hiệu mà em siêu tầm theo em thì Diptyque cái điểm nhấn của Diptyque với em đó chính ừ. là những cái câu chuyện mà họ chia sẻ qua cái mùi hương ví dụ như là đặc biệt với Tam Đảo em rất thích câu chuyện của Tam Đảo ừ. vì như anh Kiên cũng biết thì là cái người sáng tạo nên Tam Đảo ông ấy cũng có một tuổi thơ ở Việt Nam ông ấy thường đi cùng với bố mẹ ông ấy ở uh, những cái khu uh, biệt thự ở trên Tam Đảo để nghỉ mát ừ. và đây là cái mùi Tam Đảo là cái ký ức của ông ấy về những cái ngày ông ấy ở cùng bố mẹ như thế em thấy câu chuyện rất là hay và đặc biệt là qua những cái cách blend mùi của deep tích thì họ làm họ tái hiện lại những cái khung cảnh rất là sống động nghĩa là ví dụ như ví dụ như là với Tam Đảo EDP à, EDT chẳng à hạn thì à, tam đảo của mùa đông hay là tam đảo của mùa hè à, tam đảo này là tam đảo của mùa hè tam đảo của mùa hè tam okay. đảo của mùa hè thì nó không có một cái nốt nào mà nó là rêu hay là những cái ẩm ẩm những cái thứ như thế cả nhưng mà cái cách mà ông ấy blend những mùi gỗ và những mùi lá cây trong này nó tạo thành một cái khu rừng nhiệt đới ẩm rất là sống động và em rất là thích những cái như thế và qua những cái mùi hương thì ông ấy nhờ đưa mình đi qua rất nhiều cuộc hành trình trên khắp thế giới qua nhiều các câu chuyện khác nữa cho nên ừ. là đấy là một thứ em rất thích ở deep tích thế thì cái chai nước hoa đầu tiên mà em đến với deep tích là chai gì ờ, <laughs> chai đầu tiên mà em đến với deep tích thì sẽ là anh nào? EDP à, Thế là đến với Tam Đảo Thực ra lúc vâng. đầu nhá Cái hồi mà anh chưa biết ấy Thì anh nghĩ là Tam Đảo với lại Đồ Sơn kiểu nghe đúng kiểu nước hoa Việt Nam ấy Đúng Cũng rất nhiều người đặt câu hỏi như thế cho là Đây có phải nước hoa Việt Nam không? Ừ. Nhưng mà không phải mà Diptych là một thương hiệu của Pháp Rất lớn và nó bắt đầu từ năm 1961 rồi Thế nghĩa là ít nhất là bây giờ là đã phải có bằng tuổi bố mẹ bằng tuổi bố mẹ mình rồi chúng bằng xác. tuổi bố mẹ mình vâng, đúng không? đúng không đấy và sau này khi mà anh tìm hiểu thì anh biết rằng là mỗi một cái chai nước hoa thì là là những cái nơi ông ấy đặt chân đến vâng, đúng rồi. tam đảo và đồ sơn đồ thì sơn. là một cái vâng, mà ờ, có lẽ là sẽ gây ấn tượng với người Việt mình rất là nhiều đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua thì có một vài bộ phim Trung Quốc vâng. cũng có nhắc về deep tích và đấy cũng là cái lý do mà tôi thấy rằng là nhiều ông hỏi anh ơi sao Tam Đảo với lại ờ, Đồ Sơn cháy hàng thế <laughs> đấy thì cái tiếp theo đó là cái nhà nước hoa này thì nó có một cái ý nghĩa gì không thí dụ như kiểu là về cái thiết kế của chai hay là kiểu về cái tem các thứ tại vì anh cũng có đọc qua một vài cái nó liên quan đến cái phần tem thiết kế này tại vì nhìn nó hay mặc thì à, vâng, phúc đúng. có thể giải thích cho anh không thì uh, cái cái thiết kế của diptych ừ. thì nó sẽ em nghĩ là sẽ bắt đầu từ cái tên của họ diptych thì kiểu nhiều người em thấy mọi người hay đọc là diptyque đúng không ừ. nhưng mà ừ. không diptych là một từ có nguồn gốc từ hy lạp Ờ. và cái từ này có nghĩa là một bức tranh có hai mặt thế nên là em nghĩ là diptych họ phải theo sát cái đấy thì họ làm một cái bức một cái chai nước hoa của họ là họ có hai mặt ở cái tem mặt trước là có tên và mặt sau thì là một cái hình minh họa ừ. cho tất cả các mùi hương đấy và cái hai mặt thì nó còn thể hiện qua cả mùi hương nữa ví dụ như là em thấy là có những cái mặt nó thể hiện ra bên ngoài nhưng mà ở diptych thì họ đặc biệt là họ nhấn mạnh một cái gọi là cái um, những cái accord mùi hương gọi là họ gọi là olfactory incident là những cái tổ hợp vô tình mà họ bất ngờ, họ kết hợp được khi mà họ tốt hợp các nốt hương với nhau ừ. À, đấy em nghĩ là hai mặt của diptych nó thể hiện ở đó nó có thể là qua những cái nốt hương nữa khá là rất là thú vị và anh cũng thấy rằng là ở hai cái ví dụ có hai phiên bản EDT và EDP nó cũng thể hiện được cả hai cái khía cạnh cũng khá là khác nhau vâng, chứ không vâng, phải là giống hoàn toàn đúng không vâng. bạn nào mà đang có deep tích thì các bạn hãy cứ thử lật đằng sau ra để xem thế là cái này thì mình cũng biết qua một chai đó là MFK Baghdad Group 540 ừ, nó cũng có một cái biểu tượng hình lồng đèn ở đằng vâng, sau, Nhưng mà nhiều người mua thì người ta chỉ để ý phần đằng trước thôi đặc biệt là chai tam đảo này nó có cái hình con voi ở trong rừng ở phía đằng sau thế là các ông cứ lật ra đằng sau thì đây là một cái mà chắc là có lẽ chỉ có những người kiểu tìm hiểu sâu đam mê về thương hiệu này thì người ta mới đọc những cái đấy để có thể chia sẻ anh còn một cái thắc mắc nữa đó là hiện tại anh nhìn ở đây nhá nó đang có rất là nhiều hình dáng và đến bây giờ thì những cái phiên bản phổ biến thì chắc là có lẽ chúng ta sẽ là cái hình kiểu hơi kiểu oval vâng, đúng rồi. kiểu như này thế còn những cái phiên bản vuông và những cái phiên bản chai dài như thế kia à. thì nó là cái những cái phiên bản từ bao giờ và hiện nay thì có thể mua được nữa hay không à, vâng. thì uh, ờ, deep tích thì họ sẽ có hai loại kiểu chai mà mình hay gặp đó chính là cái ừ. chai như anh kiên vừa nói thì đó là chai oval ừ. và chai uh, hình vuông như thế này chai oval thì nó sẽ có hai kiểu nghĩa là kiểu oval uh, màu đen như thế này là cho những chai EDP ừ. còn những cái chai oval tròn mà trong suốt như thế này là cho những chai EDP thì bây giờ đây là hai cái kiểu chai mà mình thường gặp nhất của diptych bây giờ như thế này nhá những cái cái kiểu chai oval này thì bây giờ nó còn có bao bao bao nó ý ạ à, ý là nó có những cái size dung tích bao nhiêu à với cái chai nhỏ như thế này thì ừ. nó sẽ là chai uh, 30 50 ml ừ. đó còn với những cái chai to hơn như ở đây thì chai này sẽ là chai 100 ml ừ. đó còn với những chai EDP thì tất cả nó sẽ là 75 ml hết ừ. còn thì đây là những cái loại mà đi mà vẫn còn đang sản xuất thì họ sẽ đều có cái hình dáng chai tròn này nên là các ông mua là hiện tại các ông sẽ mua được những cái chai có hình oval như này còn uh, những cái chai vuông như thế này là những cái chai mà đi sản xuất từ đợt đầu tiên Ừ. những cái chai gọi là những cái lứa đầu của đĩ tích thì nó sẽ có chai hình vuông hoặc là chai nắp vặn như là chai Philosicos ở đây ừ. họ sẽ là chai nắp vặn như thế này và ngoài những cái khác biệt về hình dáng thì có một số chai nó sẽ hơi khác biệt một chút về mùi hương bởi vì là nó những cái chai này thì nó được sản xuất trước những cái khi mà có những cái điều luật thay đổi về nước hoa họ ừ. cấm một vài nguyên liệu mà mình thấy anh kiên cũng có kể qua một vài video của anh kiên thì à, có thể mùi hương nó sẽ hơi khác một chút nhưng mà phần lớn thì sẽ không thay đổi quá là nhiều và có một chút thay đổi thì sẽ chẳng may là ở phần bám tỏa thôi ừ. còn lại thì không có thay đổi quá là nhiều nghĩa là với một người mới bình thường thì cũng không cần thiết vâng, phải không, tìm vâng. những cái phiên bản cũ tại vâng, vì phiên xác. bản cũ thì lúc nào giá cũng giá rất là trên trời cao và chất lượng thì chất lượng du thì chưa chắc nó đã đảm bảo bằng vâng, những đúng. cái chất lượng mới đúng không thế còn ví dụ như những cái chai như anh nhìn ở đây là à. cái chai dài kia vâng thì những cái chai dài này ừ. à, Ví dụ đi. Đây, ví dụ như chai này thì bây giờ cũng đều, đều được chuyển hết sang hình oval rồi. Và chai dài này thì là những cái chai mà nó ở những cái tông mùi mát hơn của diptych. Ví dụ như là chai này sẽ có chủ điểm là citrus và bạc hà. Một chai cũng khá là hay của diptych và chủ yếu thì nó sẽ là những cái chai có nồng có cái mùi hương khá là dịu nhẹ dễ chịu chứ không bị quá là nặng như là những cái chai EDP hay những cái chai EDT bản đời đầu. À, anh nhìn thỉnh thoảng cái nhà này còn ra những cái dòng kiểu limited hàng vâng, năm vâng, màu mè trông màu rất là đẹp rất, rất là rất là hay kiểu thỉnh thoảng cứ ra một vài phiên bản trông kiểu nhìn bầy mà vâng. nếu mà để ai sưu tầm nhá người ta sẽ rất là hoang vâng, mang đấy. vâng, chính xác bởi vì là không biết là quá nhiều phiên bản ờ, nó quá nhiều phiên bản và về cơ bản thì mùi nó cũng không, vâng, quá, nó không là khác biệt đúng không chính xác như ở đây thì em có chai uh, một chai đặc biệt phiên bản limited của Diptyque đó chai ừ. này là chai Essence Incense thì uh, chai này là phiên bản 29 29 nó có hình dáng rất là <laughs> lạ kỳ và có cái vòi xịt ở đây Đó. mình khi mà mình xịt thì mình sẽ bóp cái vòi đó thì xíu hơi hoa nó sẽ xịt trông ra kiểu xịn xó ấy, vâng, trông rất là xịn, trông rất là sang chảnh trông nó mang đậm cái phong cách pháp của những cái thập niên cũ ừ. và em nghĩ đấy cũng là một cái mà Deep Thích rất là muốn nhấn mạnh qua cái mùi hương của mình uh, ờ, Deep Thích có một cái phân khúc nào cao cấp không nó có những cái mùi hương nào mà kiểu sản xuất theo cái thiết kế đặc biệt không? ngoài cái chai vừa rồi ra thì uh, nó như mọi người biết thì nó có những cái chai uh, những cái chai những cái chai rất là best seller của Ditic họ làm thành những cái phiên bản limited edition thì nó có ừ. những cái màu sắc rất là lạ hoặc là có một số chai thì họ làm ở số lượng rất là nhỏ và họ có những cái mùi hương đặc biệt ví dụ như là chai Kyoto chẳng hạn ừ. thì uh, nó có những cái trang trí cái chai đấy màu đỏ rực và nó có những cái khăn trang trí rất là đẹp nó thì ở <laughs> đây thì em không có một cái hương đấy ở đây thì anh nhìn thấy một chai kia à đây chai này đúng chai không? này không chai bên cạnh ấy đấy à, không chai này cũng là một chai uh, khá là đặc biệt của Diptych nó không phải là một chai limited edition nhưng mà ừ. là một chai đây. khá là đặc biệt chai này thì mang tên là 34 Boulevard Saint Germain đây là phiên bản EDT Ừ. thì cái cái tên 34 Boulevard Saint-Germain là cái địa chỉ của Diptych tại Pháp và à. nó là cái cửa hàng đầu tiên của Diptych Đây, theo như anh nhìn là nhìn thấy vâng. in à. luôn tất cả cái tên tận nó ở trên này và in ở trên nắp. Hình như cái line này cũng còn một vài chai nữa đúng không? À, vâng. Anh cũng có nhìn qua ở ấy lem rồi. bản nữa, vâng chính xác. Đấy. À, đây cũng là cái rất đặc biệt anh em đừng có tưởng là ủi Diptych có mỗi cái chai ngố van thôi thì đúng không đúng. đúng. Họ còn rất là nhiều rất là nhiều những cái, những cái hình dạng chai khá hình là lạ kỳ. Dạng chai khác và hiện nay ở trên thị trường Việt Nam ấy, thì em nghĩ rằng là sẽ những cái sản phẩm nào của Diptych sẽ dễ dàng dùng được cái môi trường và khí hậu ở Việt Nam bây giờ mình trước tiên là mình đặt về cái vấn đề là ở miền Bắc đi vâng thì ở miền Bắc thì mỗi mỗi mùa nó có nó có bốn mùa rất là rõ và ừ. mỗi mùa lại có một cái điều kiện khí hậu khác nhau cho nên là với em khi mà em dùng thì em à, có mỗi chai trong mỗi mỗi một mùa thì em có một chai Diptych riêng ừ. mà em nghĩ là sẽ phù hợp với mùa đó à, thì em giới thiệu qua một chút ví dụ như là ở mùa xuân thì em rất hay dùng Philosicos ừ. chai này à, em, em rất thích em cũng rất là thích mùi này bởi vì là em chưa thấy một cái mùi nào mà nó là mùi sung nó tái hiện thật như là Philosicos rất là xanh rất là mọng nước và nhiều lúc thì ngửi qua thì nó lại hơi có mùi của của mận và em nghĩ đó là một một loại quả khá đặc trưng cho cái tầm cuối xuân của miền Bắc rất ừ, là, rất là thích người rất là thích người rất là đã à, trong mùa hè Ừ. thì em sẽ hay dùng Oyedo Oyedo Oyedo rất là đẹp một mùi mang phong cách Nhật Bản nó làm mùi quả chanh Nhật quả chanh yuzu ừ, yuzu quả yuzu đúng và nó rất là mọng nước rất là nói chung là một một mùi tâm citrus rất là đặc biệt và hay và em nghĩ là ít người biết đến của Dietrich mọi người chỉ ừ. hay tập trung đến nhiều mùi nổi tiếng thôi Oyedo là một mùi mà mọi người ít để ý đến rất đặc biệt nhưng mà những cái chai 100 này là chai vuông này có refill được không không refill được ạ à? ừ. tất cả đều là kín trừ những cái size lớn đúng không vâng đúng không chỉ có những size lớn refill được không ờ, thế thì bây giờ đến uh, mùa thu đi mùa thu của diptych chai anh nghĩ là tam đảo tam đảo không tam đảo là gì cũng có thể dùng được mùa thu nhưng em em hay em hay để dành tam đảo cho mùa đông ừ. em thấy tam đảo dùng mùa đông đặc biệt là tam đảo EDP dùng mùa đông rất là phù hợp bởi vì là cái gỗ và vani nó khó với mùa thu thì có thể một số người thấy nó hơi bứ nhưng mà với mùa đông khi mà xịt lên khăn len mà nó bao trùm quanh thì em thấy nó rất là gần mũi luôn rất là kiểu ấm áp máy rất là ấm áp và nó cũng là một cái điểm đặc biệt của Diptyque là những cái mùi hương của nó, nó rất là ấm áp rất là gần gũi cho nên là em thấy là vào mùa đông thì đặc biệt là tam đảo quá là phù hợp luôn rất là thư giãn thế thì mùa thu mùa thu lựa chọn của em sẽ là gì lựa chọn của em có lẽ là sẽ hơi khác mọi người một chút nhưng mà ừ. em rất thích dùng Fleur de Pearl của mùa thu đây là mùi chủ đạo là gì Fleur de Peur chủ đạo là mùi xạ hương nhưng mà cái xạ hương ở trong Fleur de Peur nó biến chuyển rất là kỳ ảo khi mà ngay khi mình xịt ra là đến cái lúc cuối nó động lại trên da thì nó khác biệt rất là nhiều nó đúng như cái tên của nó là một đóa hoa trên da ừ. thì từ ban đầu là một cái như kiểu em mình có thể tưởng tượng Fleur de Peur như là cái nụ hoa chẳng hạn ban đầu e ấp nhưng mà càng về sau thì nó càng bung nở càng càng đẹp và cái xạ hương trong này thì rất là dễ chịu rất là nhẹ nhàng và đặc biệt là khi mà gặp phải cái thời tiết mùa thu những cái làn gió mát nó thổi vào người nó bay đi khắp nơi thì rất là thơm anh còn thích Olene à, em cũng rất thích Olin Olin cũng là một mùi hương rất là đặc biệt Olin dạ. à, cũng là mùi hương rất là đặc biệt đây là trái nước hoa mà trước tôi thường một ấn tượng của nhà Diptyque luôn thay đổi quan điểm hẳn sau Tam Olin, Đảo và Đồ Sơn Olin là một mùi thật sự là khiến mình phải wow thật sự là một mùi làm chủ điểm hoa nhài rất là thật và mình luôn so sánh Olin với cả cái vườn hoa nhài mà ngày xưa mẹ mình rất hay trồng hay là những cốc tàu phớ ờ, anh anh kiên biết tàu phớ hoa ờ. nhài đúng không ờ, đó tàu phớ không thôi không có đúng, một không cái gì, có một cái gì khác chỉ với nước chỉ là đường. tàu phớ và nước đường hoa nhài đấy kiểu như vậy Olin rất giống như vậy à, à. nhưng mà người ta thường hay nói khi mà chúng ta gọi là siêu tầm và chơi vâng. đây là coi đây là một thú đam mê ấy, thì đôi khi những cái bộ sưu tập nó cũng thể hiện được một phần nào tính cách vâng thì bây giờ em có thể chia sẻ một chút là cái nhà deep tích này nó sẽ phù hợp với cái phong cách như nào theo em thì uh, cái phong cách mùi của deep tích nó sẽ là cái phong cách mùi nó khá là thư giãn ừ. nó nhẹ nhàng nó không quá là nổi bật cho gần nên là gũi. đúng nó sẽ khá là gần gũi và nó thường là những cái cái mùi hương mà nó tái hiện lại ký ức nên là em thấy là deep tích sẽ rất phù hợp với những con người hơi có một chút thiên hướng hoài cổ nhẹ nhàng không ờ, không thích những mùi hương quá là trộn quá là nặng hay quá là dày. thì anh nghĩ là độ tuổi của người ta sẽ cũng sẽ là độ tuổi trưởng thành vâng. hoặc là đã ra đi làm rồi. Cái cái độ tuổi thì nó sẽ phù hợp với cái độ tuổi là tầm từ 26 trở lên. Ừ. Vâng, nó cũng phải tầm tầm đấy. Tầm, tầm Tại vì anh vâng. cũng gửi qua vài con diptych rồi nhưng vâng. là kiểu đúng cái gu của người đã đi làm phải vâng. trải một tí rồi đúng. <laughs> thì mới bắt đầu mới thẩm được cái hay của diptych tại vì về cơ bản những người dùng bình thường ấy thì người ta đều muốn là một mùi nó phải bám đoạt tốt vâng, đúng. nó phải ngọt ngào vâng, trong mùa rồi. đông mùa hè nó phải kiểu bùng nổ chẳng hạn thì còn nó... deep tech thì nó lại không bám tỏa quá là tốt ừ. nó khá là gần gần ra trung bình thôi trung bình thôi chỉ trung à, bình với những người kiểu bình thường mà yêu cầu nhiều ấy thì đôi khi người ta bảo ủi deep tích bán kém lắm vâng, mua sao? làm gì đúng rồi đấy nhưng mà anh thấy rằng cái gu cái gu nước hoa của con người nó cũng sẽ dần dần thay đổi khi mà cái độ tuổi nó tăng lên vâng khi mà kiểu trải nhiều vậy thì với rất là nhiều chai nước hoa ở đây thì cá nhân em thấy rằng là mùi hương nào sẽ đậm cái chất của deep tích nhất tích là nhà nước hoa pháp đúng không vâng, đúng. chứ bây giờ mùi hương nào đang có ở đây em đánh giá là nó đậm cái nét của diptych nhất theo em thì đậm cái nét của diptych nhất ừ. có thể nói đến 34 Boulevard Saint Germain ừ. là một mùi rất là đậm đà bản sắc của diptych bởi vì cái câu chuyện của cái mùi hương này đó chính là đây là mùi hương ở trong cái cửa hàng của diptych luôn ừ. nên là nó là tổ hợp của tất cả các cái mùi của diptych trộn lại nó nó, à. nó ờ. sẽ hơi kiểu như thế nhưng mà nó rất là nó biến chuyển trên da rất là nhiều có một phút thì nó lên da thuộc có những phút thì nó lên hoa quả có những phút nó lại lên hoa và gỗ thì em thấy nhưng mà không một cái nào nó trội lên hẳn cả và tất cả mọi thứ đều hài hòa với nhau đều pha trộn vào nhau và nó chuyển dần dần từng lớp từng lớp từng lớp cho nên là nó nó nó phù hợp với phong cách của diptych đó chính là cái phong cách trầm tĩnh êm ái ừ. và nó cũng rất là mượt mà dễ chịu nên là đấy là em nghĩ là một mùi hương mà có thể gọi là kể như cả tất cả. kế của vâng. ngoại hình nữa như vâng. nhìn ở đây cái vòi xịt nhá nó cũng rất đặc biệt cái vòi xịt cái... nó có họa tiết ờ vâng. anh nghĩ như ở đây cái cái buộc vào những cái bàn là ngày xưa <laughs> như cái, cái ghế, ghế, ghế hòa phát ờ đấy kiểu kiểu như thế đúng vậy thì bây giờ nhá ở trên thị trường Việt Nam nó có không quá nhiều nơi có những cái sản phẩm của Diptych vậy thì ngoài cái là chúng ta không thể nào bay được ngay sang sang pháp để, để ở sang pháp đấy, nhất là pháp đã thì à. ở Việt Nam thì chúng ta có những nơi nào mà có thể trải nghiệm deep tích được à. nhiều sản phẩm nhất có thể nếu như mọi người muốn trải nghiệm thêm về deep tích tìm hiểu về một số mùi hương ờ, đã discontinue của deep tích ừ. hoặc là deep tích nói chung thôi hay là những mùi hương khác thì mọi người cũng có thể ghé thăm em ừ, ghé thăm em ghé thăm em, em ở ờ, <laughs> em ở đâu nhỉ Ờ, chúng nhà, em ở Cát Linh nhà nào to nhất ở Cát Linh Cát Linh. bạn đặt vào <laughs> và mình có một cái mở một cái tiệm nho nhỏ ừ. để uh, chia sẻ về mùi hương cũng như là có một có cái page đúng không đúng mình có một cái page tên không, là page page của Phúc viết rất là hay <laughs> viết là trên cảm nhận của một người dùng và có lẽ là hiện nay ở trên thị trường thì quá là nhiều trang đi copy của nhau vâng. và kể cả những cái ảnh ờ, các bạn có thể lướt lướt ở trên mạng có thấy vài cái ảnh của phúc uh, đi quảng cáo cho những cái page khác <laughs> ờ. thì đây thực sự là một trong những người rất là đam mê về nước hoa đặc biệt là deep tích thì các bạn có thể qua trải nghiệm thôi nha mọi người có thể ghé qua page của mình nói thôi <laughs> vâng ạ <laughs> mọi người hãy cứ đến trải nghiệm trước khi cái video kết thúc thì vậy tôi lướt ở muốn một con nó tên là con sen à. sen thì, thì... ừ đúng không ờ, tôi thấy cũng có nhiều bạn thắc mắc là anh con sen này nó có ra mùi hoa sen hay không thì thôi ngoài để ờ, phúc giải thích cho các bạn ok vậy thì mọi người rất hay lầm tưởng rằng ừ. order song từ này đọc là từ này đọc song nó là tiếng pháp là là mùi hoa sen mà không phải order song song ở đây có nghĩa là giác quan sense trong tiếng anh nó là nước của giác quan thì tại sao lại gọi cái, nó với cái tên như thế thì bởi vì đây là một cái mùi hương mà phải gọi là nó đánh thức mọi giác quan của em khi mà em ngửi bởi vì họ làm một cái mùi rất là lạ là mùi cam và hoa cam nhưng mà lại dày đặc tiêu và gỗ ừ. nên là khi mà ngửi thì nó đánh thức hết ở giác quan của em và cái mùi tiêu ngay lập tức nó sộc lên cùng với cả cái mùi dễ hoa bạch chỉ nó rất là phấn nó rất là cay và nó rất là khô mùi gỗ cái hoa cam cái nó khá khác so với vòi đúng khi mà xịt ra thì nó nó rất là khác biệt luôn và cái hoa cam nó lại lên nó lại mọng nước hơn một chút nữa vậy thì là chốt lại nhá thứ nhất đây là đây là son đúng là không son song chứ không phải là sen và đây cũng không có hoa sen đây chỉ có hoa cam <laughs> thôi đây chỉ có hoa cam đấy để giải sen. thích cho mọi người hiểu tại vì ừ. nhiều người bảo là em đang đi tìm mùi hoa sen thì Đúng. em thấy rằng là có một vài nhà đấy có sen thì không biết là có lên sen không thì uh, phúc là một người đam mê và deep tích siêu tập từng này chắc là cũng đủ để uy tín để trả lời cho các bạn là con này thì không có sen gì cả dạ, chính xác đấy con không này không có chữ sen gì hết tiếng pháp nó đọc là khác chứ không phải đọc là hoa sen như ở Việt Nam mình và mình nghĩ là chắc là buổi nói chuyện hôm nay đến đây thôi để cho nếu như các bạn có những cái câu hỏi gì về deep tích thì có lẽ là Phúc sẽ làm khách mời của anh một vài số tới dạ vâng đấy hoặc là cũng có thể Phúc xuất hiện ở trong hội anh em mình chơi cũng có vài anh em vâng, sưu tập khá là nhiều thì có thể là làm một một tinh tay ba chẳng hạn vâng, đúng đúng không để có thể recommend những cái bộ ờ, và review những cái bộ sưu tập khác của những anh em trong hội của mình và nếu như các bạn thích những cái chuyên mục này thì rất mong là các bạn có thể like chia sẻ cho bọn mình và nếu như quan tâm đến ờ, tam đảo quan tâm đến deep tích hay là quan tâm đến bất kỳ một con nào hay là đến xác thực đây có phải con sen không <laughs> thì các bạn có thể ờ, xem cái phần thông tin mình để ở phía dưới phần mô tả của video và video đến đây là kết thúc Ờ, bây giờ mình xin phép là xin chào hẹn lại cảm ơn mọi bye người.